Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh youtube của Thường Hiệp Thành Thì hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị các bạn à, một dòng bơm tăng áp à, của NTB mang series là EQA Thì đây là dòng bơm à, tăng áp EQA của NTB Thì dòng giống như các loại bơm tăng áp khác thì máy bơm tăng áp NTB EQA NTB thì nó cũng có các bộ phận cơ bản Đó là hồng hút, hồng hút bơm, hồng xả Đây là hồng xả bơm à, đây là phần hộp tụ điện đây là phần động cơ thì ở trong này phía này là quạt gió phía sau còn à, đặt ở à, đây thì chúng ta có thể thấy à, đây là phần này mọi người cứ nghĩ <laughs> là trong này là cái đầu bơm hay gì nhưng mà thực tế đây là cái bầu tích áp bầu tích áp là bầu tích áp là bằng inox mọi người ừ, đó ừ, đây là bầu tích áp inox thì à, ưu điểm của dòng bơm này là dòng bơm tăng áp Aqua này thì nó là được thiết kế theo kiểu ờ, tăng áp điện tử thì do đó nó hoạt động rất là êm hoạt động rất là êm thì đây là một trong những cái dòng bơm mà đang được ờ, khách hàng Việt ờ, ưa chuộng sử dụng nhiều nhất ở nước ta hiện nay thì ngoài cái việc mà dùng mạch điện tử thì bơm tăng áp EQA còn có đặc điểm là ưu điểm là bơm được nước nóng thì đây là cái bầu tích áp bằng inox có thể giúp là bơm được nước nóng cũng như là à, một phần nữa thì bên trong này có cái phốt phốt bơm phốt bơm thì phốt bơm của bơm Aqua này có khả năng là chịu được nước nóng thì do đó là máy bơm tăng áp này có thể là bơm được nóng thì hiện tại NTB máy bơm Aqua à, tăng áp Aqua này thì có đang có là ba mức công suất đó là 1 à, phần 4 HP 1 phần 2 HP và 1 HP thì giá của bơm Aqua này cũng đang rất là mềm khá là mềm này rơi vào khoảng cỡ 3 triệu đến à, tầm 4 triệu thì đây là mức giá rất là hợp lý dành cho một bơm tăng áp à, nước nóng bơm tăng áp điện tử mà có khả năng bơm được nước nóng thì với cái khả năng ưu điểm của mình thì máy bơm tăng áp NTB EQA này được sử dụng rất là nhiều trong cái hệ thống mà sử bơm à, năng lượng mặt trời nước nóng năng lượng mặt trời thì bên một bên là sẽ sử dụng một đầu vào là một con bơm nước nóng à, một bơm à, dùng cho một đầu vào là nước nước nóng à, nước lạnh và một đầu ra là nước nóng thì đây là cái à, và hai cái con bơm này thì nó đồng công suất và nó đồng à, mọi thông số nên là khi mà kết hợp với nhau ấy, thì nó sẽ không bị trên nó không bị trên mà nó tạo ra cái sự à, hoạt động rất là nhịp nhàng do đó là cái cái cái hệ thống mà chúng ta hoạt động rất là tốt hiệu quả à, hiệu hệ thống mà năng lượng mặt trời á, nước nóng năng lượng mặt trời hoạt động rất là cực kỳ hiệu quả và nó rất là bền thì hiện tại thì Thuận Hiệp Thành đang là đại lý phân phối chính thức là đại lý phân phối độc quyền máy bơm NTB tại Việt Nam thì do đó là hàng Equia này luôn luôn có sẵn ở kho hộ Thuận Hiệp Thành thì quý khách có nhu cầu mua máy bơm ờ, tăng áp NTB Equia thì có thể liên hệ trực tiếp với hotline của chúng tôi đang được treo trên màn hình hoặc là quý khách có thể gửi mail có thể là comment ở phía dưới video để chúng tôi có thể là à, tư vấn cụ thể chi tiết cho quý khách à, đến đây thì à, tôi xin à, tạm dừng video ở đây và à, nếu như quý khách thấy hay à, hữu ích thì hãy cho Thuận Thành một like, share cũng như đừng quên đăng ký để đăng ký kênh để nhận các cái video tiếp theo của chúng tôi. À, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở các video sau.